đang năng uh, xin chào bạn ờ, Nay đi câu sông Em hàng Chép Chép đẹp Ngon luôn đánh hmm. lục đồ cần các bạn quên không cầm chống cần ra tự chế và ngay vào mồm chép quá đẹp quá ui lại mất bạn nhìn ổ oh, này Vâng Tâm Tâm ơi ấy, hồ Tâm ấy Tâm vẫn đang lên Khá đẹp Ở ngay ờ, sông Trà Lý Điểm cầu quá lý tưởng Vào ngay một đàn rồi ổ này thì em ờ, thả được hai hôm rồi hôm nay em mới thả bồi thêm bác nữa nuôi thôi chạy ra được cứ nằm yên trong đấy cả con cũng khá lắm khá nhiều đánh hàng nhỏ đó các bạn không dành to lưỡi lưỡi chín vào ờ, đầu cần nó rẻ tiền Đấy. chơi hàng này thôi ngồi quả đang ờ, đang bán một con lục số 1 cá đẹp ngồi thoải mái Rồi, Hải Đăng ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing